đang ờ, phát sinh cho bạn đang ờ, phát sinh giới thiệu các bạn ờ, cần câu lục bãi này là hãng Shimano còn nguyên túi đây các bạn sút leader các bạn nguyên túi khoen trắng các bạn nhé như vậy đen trắng Đấy. gần như mới ờ, đốt ngọn là khuyên ngọn định vị đấy các bạn định vị khoen đốt ngọn gần như không xước các bạn nhé đốt thứ hai Đây ra ờ, sức tí này thôi các bạn Cái tí này thì không vấn đề gì đâu đang ờ, sẽ rút từng đốt vào các bạn xem Ừ. đây đốt ờ, áp gốc này các bạn à, cái nút xước của nó đây. đây phần bụng à, đa số bị ờ, cần nào cần bãi thì đa số bị sức phần bụng này nó không phải đề gì đâu bạn nó xước này. Dạ. Đây, đến à, đốt gốc các dạ. đốt gốc này này nguyên bản bát cao nhé bạn nhé dạ, bát cao nguyên suit leader 425 à, độ cứng CXT Mazda Indonesia Simro ờ, sản xuất chuôi cần đây bạn đây là tem của nhà sản xuất Sunida bát Fuji quen trắng các bạn nhé đang à, sẽ đo thông số cần cho bạn Đúng năng ạ nước ngọt là 3 ly à, kẹp lại rồi ba ly đang sẽ cân cái trọng lượng cần cho bạn ừ, con có vấn đề bạn đang để au 321 231 ờ, không phải này hơn 400 gram chắc mặt phẳng không bằng nhau đang kê lại vào mặt ờ, phẳng này không chuẩn cân cũng không chuẩn để thấp quá thì nó sát này, tắt ờ, đi cân lại cái này nó hơi hơn 400 gram các bạn 420 gram là chuẩn à, hơn 200 gram mà không phải à, giật mình đấy nhẹ đến nỗi giật mình vừa rồi hải đang phát à, sinh giới thiệu các bạn cần à, suit leader 4025 độ cứng CX Malaysia Indonesia khoanh trắng đấy. đang xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang đang sinh